Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một vật bản mắt sức Hãy đến với em trên nền nhạc Vina House Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe but goodbye. Ờ đúng là Mai Hiên thì tóc ngắn ngang vai Có một giọng hát thì như đài so đi Ở nhà cứ mở tivi người ta cứ tưởng là Cẩm Ly ở Sài Gòn Một lần nữa xin được cảm ơn em rất chi là nhiều